Video này Mona sẽ hướng dẫn các bạn vẽ vân đá phần cơ bản nhé Đầu tiên thì chúng ta phải chuẩn bị dụng cụ trước Đó là mình chuẩn bị à, móng này Các bạn có thể dùng móng nhọn, móng tròn hoặc móng vuông uh, Dùng keo năng để dán lên Đây là nước chùi treo bằng gọi cleanser Mọi người có thể mua mấy chục ngàn một chai Sau đó là sơn gel, sơn sữa, sơn trắng sữa Mình dùng loại nào cũng được và top Top hoặc bay nữa nha, cũng được luôn cái hũ này để mình đổ cleanser nước chuột treo ra đó đây là cái hũ treo vẽ màu đen mình có thể mua màu đen và màu trắng để mình vẽ đây là cây cọ ờ, cọ râu và cọ ừ, mình có thể sử dụng cọ bản vuông cũng được nha hoặc là cọ bản tròn đều được còn cọ râu thì mình tìm những cái loại mà cái đầu cọ nó mảnh nó mỏng thôi để mình vẽ những cái đường vân nó được mỏng nó được sắc nét đấy thì những cái cỏ mưa các bạn có thể tận dụng lại các bạn để dàn vẽ treo đều được một cái miếng cạc để mình đổ màu vẽ ra thì mình vẽ và mình tán lại trên cái miếng cạc này nó phải có độ bóng ha đây là cái giấy chùi treo này giấy chùi treo để chùi mình thấm cleanser vào đấy là mình chùi đầu tiên thì mình sẽ sơn màu trắng sữa lên trước mình sẽ sử dụng sơn màu trắng sữa lên mình sơn hết lên trong vân đá thì các bạn có thể sử dụng màu nước gạo và màu sơn trắng sữa đều được nhé hoặc màu đen đây là mình sẽ vẽ vân đá hình chữ Y và vân đá của mình cái đường vân đá nó không có cong nha mọi người nó hơi gãy và nó hơi gấp khúc một chút chứ nó không uốn lượn đó hơi cong cong gấp khúc một chút chứ nó không uốn lượn hình chữ S quá đây là chữ Y này đó mình vẽ thêm một chút một đoạn thì nó lợt này một đoạn thì nó đậm này mình có vẽ nó gãy tự nhiên đó khi nào muốn đậm thì mình nhấn xuống một chút sau đó thì mình kéo mỏng nó đi đây là phần hình chữ Y đó vân đá nó có nhiều loại à, vân đá hình chữ Y vân đá hình chữ X và vân đá hình chữ S ở đây thì mình gọi nó là vân đá hình chữ Y mình sử dụng top treo nhé mình sử dụng top treo mình tán trên cái đầu cọ đó sau đó thì mình sử dụng đầu cọ và mình tán cái phần treo vẽ màu đen cái phần nào đậm á thì mình sử dụng cọ có tán tóc và mình tán mình tán cái phần đó cho nó lam lam màu đen ra đó mình lại tán thêm top sau đó thì mình lại tán lên trên cái phần này nếu mà đen quá đó, nó bị đen quá thì mình có thể uh, sử dụng top hoặc cleanser để mình gạt bớt đi cũng được nhá rồi tiếp tục mình lại tán tiếp những cái phần cái chỗ nào mà cái đoạn màu đen nó đậm á thì mình tán mỏng mỏng mỏng mỏng nó ra nó làm giống như cái phần vân đá nó bị nứt đó mà khi nó bị nứt thì nó sẽ bị lan cái màu đó, bị nứt thì đây là cái phần vân đá nó bị nứt đó mình sẽ tán tiếp phần trên này đừng mình đừng có tán hết ra nguyên cái phần móng mà đen thui hết phần móng à, ở chỗ nào thì mình tán ở chỗ lan một chút xíu ở chỗ đó thôi rồi tiếp tục tán thêm top này sử dụng top nhiều thì sẽ làm ra nhiều còn nếu không sử dụng top mình tán nó bị đứt nó bị đứt mà nó không có làm ra còn có top hoặc bay cũng được nha bay cũng được có cái nào mình xài cái đó mình tán thì nó cái màu nó sẽ lam lam lam lam ra nó rất là tự nhiên mình chấm nhẹ sử dụng bằng đầu cọ chứ không phải là nguyên cái cọ rộng vô thì nó sẽ bị tèm lem hết nha mọi người thế nên là mình tán đoạn nào đó thôi chứ mình không toán nguyên một cái đường phân đá đó cái phần này đoạn này mình cũng tán thêm ra này đó chỗ lợn rồi chỗ lợn nếu như cái cọ của mình nó bị dính màu đen nhiều quá mình có thể nhúng vô cái hũ cleanser nước chùi treo mình rửa đi sau đó mình lại tán vô cái top hoặc bay và mình sẽ dặm vào trên cái phần vân đá màu đen để cho nó lan màu đen ra nhé phần nào dư quá thì mình sử dụng cleanser mình gạt bớt đi mình xin hay bị dơ hết trên cái móng của mình đó đó bên đá tuyệt đối các bạn đừng vẽ đường cong quá nhiều mà mình phải vẽ một cái đường gậy khúc tí nữa này tám thêm một chút xíu trên này nữa Để ra làm thêm một chút xíu ha mình tự nhiên đó chỗ này hơi bị dơ thì mình sẽ chùi đi một chút này đây là cái phần vân đá cơ bản đó trước khi các bạn vẽ những cái phần vân đá mà nó nâng cao hơn thì mình sẽ vẽ những cái đường nét cơ bản như thế này bây giờ xong rồi thì mình sẽ bỏ vào máy mình hơ 30 giây để nó khô phần treo đó rồi sau đó mình lấy ra để mình thêm thắt thêm những cái đường vân đá mỏng khác nữa rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cọ râu ha cọ râu vẽ treo và mình sẽ quẹt lên cái màu treo ờ, màu đen và mình tán ra ngoài thêm mình gạt bớt đi để cho nó cái đường vẽ nó được mỏng này mọi người thấy nó mỏng không đó mỏng hơn những cái đường cũ nha mỏng hơn những cái đường cũ rồi tiếp tục vẽ mỏng thôi không cong mà gãy không cong mà gãy nha, gãy gấp khúc gấp khúc thôi chứ không cong mỏng thôi ha sẽ không có làm cho nó cong rồi tiếp tục mình thêm một chút thôi ha chứ mình không có vẽ đầy cái móng sau đó thì mình sẽ hơ lại một lần nữa rồi mình top lên đây là mình top lên luôn này hơ một lần nữa xong mình top lên top xong các bạn phải hơ 30 giây nha và đây là cái mẫu hoàn chỉnh của vân đá và bây giờ là mẫu thứ hai hình chữ S nha cả nhà mình cũng vẽ giống như thế cái đường gấp khúc sau đó mình cũng sẽ tán ra mình cũng sẽ tán những cái phần mà nó đậm màu đen ra hồi nãy là chữ y ha hồi nãy là chữ y còn bây giờ mình cứ coi nó là chữ s này tại vì cái phần rộng của bóng nó khá là rộng nên là mình sẽ vẽ hai lần mình sẽ sử dụng cleanser đây là cleanser đó à, nước chùi treo mọi người hay thường gọi là nước chùi treo cho dễ hiểu ha cái cọ của mình mà nó bị uh, dính treo màu nhiều quá thì mình phải dùng vô cái nước chùi treo để mình rửa cái cọ cho được sạch tránh tình trạng để cọ dính vào treo lâu quá nó bị khô những cái cọ như thế này các bạn có thể sử dụng cọ vuông cũng được nha cọ vuông mà cọ bản vuông á để mình cái cọ bản là bị hư rồi mình vẽ bản không có được nữa đó mẫu bản không được nữa thì mình để dành mình vẽ treo mình đắp treo đều được nha cọ này là Mona sử dụng lại một cây cọ nổi cọ cắt đấy nó lâu đời lắm rồi mình sử dụng lại mình vẽ treo mình tán màu mình sẽ tán vào cái uh, top treo đấy mình sử dụng đầu cọ này để mình tán cái phần màu đen ở trên nó đen quá thì mình gạt bớt đi nha mình gạt bớt đi đừng để nó dây màu đen hết ra móng của mình mọi người chỉ cần nó cần đen chỗ nào thì mình mới tán phần chỗ đấy thôi chứ mình không có tán hết ra móng luôn nha nó rất là kỳ trên này mình tán thêm chút xíu trên này, này. đó để cho nó nứt nứt nứt giống như đá đá viên đá bị nứt nứt mình vừa vẽ mình vừa hình dung ha các bạn có thể search trên google uh, những viên đá rồi những gạch men tất cả các loại rồi các bạn có thể search vân đá để mình tìm hiểu thêm những cái mẫu uh, vân đá để mình hình dung được rõ nét hơn về vân đá mình sẽ vẽ như thế nào có thể mình sẽ sáng tạo thêm những vân đá này vân đá kia và các bạn có thể uh, vào trong nhóm ở trên Facebook các bạn search Hiệp hội ngành nail Việt Nam hiệp hội ngành nail Việt Nam các bạn search vào trong đấy các bạn có thể học những cái khóa online miễn phí của Mona ở trong đấy Mona để những đường link khóa online dành cho các bạn mới bắt đầu học ở trong nhóm hiệp hội ngành nail Việt Nam các bạn sập vào đó nhé tham gia vào nhóm để học miễn phí có nhiều video Mona quay rất là kỹ và Mona đăng ở trong cái nhóm đấy để cho các bạn học nhất là những cái bạn mà ở xa hoặc chưa có điều kiện đi học thì mình có thể học trước ở trong nhóm đấy có thắc mắc thì các bạn có thể inbox hoặc là comment vào bài viết uh, video này cho Mona hoặc comment vào trong những cái bài mà Mona để trong nhóm Hiệp hội ngành neo Việt Nam Hiệp hội ngành neo Việt Nam nha Facebook của Mona là Nga Vũ bờ ngoặc Nga Mona còn trang fanpage thì là Nga Mona Neo các bạn có thể theo dõi thêm những video khác ở trên đấy hoặc trên TikTok sạch những phần xung quanh nha các bạn vẽ những mẫu vân đá khác đầu tiên thì mình cũng phải vẽ chuẩn những cái đường nét này trước đã sau đó thì mình sẽ đi vào những cái phần nâng cao và cao thấp hơn bây giờ mình sẽ sử dụng cỏ râu này mỏng thôi nha tán vô cho vẽ màu đen rồi mình uh, quẹt ra ngoài chút xíu cho cái đầu cỏ nó mỏng rồi mình vẽ thêm những cái làn vân đá khác mỏng hơn nó gãy à. gãy nhẹ đó quẹt ra ngoài một bớt một chút xíu và mình vẽ thêm thêm một chút vô nó hơi gãy gãy ha nó không uốn lượng cong giống như hình chữ S mà nó phải gãy gấp khúc thêm một chút vào đây đó mình nên tán ra ngoài mình cho nó cái đường uh, cái cọ um, cọ râu của mình nó mảnh lại ha để mình vẽ cái đường vân đá nó mảnh hơn đó vậy là xong cái vân đá rồi đấy bây giờ mình hơ mình hơ xong thì mình sẽ top top xong thì mình sẽ hơ cho nó uh, khô luôn ha mọi người những cái đường nét cơ bản của vân đá rồi bây giờ mình tóm ha mình tóm là mình hoàn thành xong mẫu vân đá cơ bản đầu tiên bắt đầu học vân đá là đầu tiên mình sẽ học cái này chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo đấy thấy mà video của Mona hữu ích thì mọi người hãy đăng ký vào kênh của Mona nhé rồi cảm ơn mọi người